Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Thì hôm nay mình đã về với thị trấn Đinh Văn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để lắp đặt và chuyển giao cho Anh Quốc một dàn máy cắt sinh pha bao gồm ờ, một con máy cắt F500 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ hoàn thiện cho cơ sở sản xuất của Anh Quốc và như các bạn đã thấy thì ờ, cái con máy cắt F500 này được mang trên mình là màu xanh ngọc lục bảo màu độc quyền của công ty Factor Việt Nam Đấy. hệ thống ờ, là mâm xoay tự động Đấy. và được ờ, điều khiển là hệ thống CMC Đấy. là và lưỡi đậy từ dưới lên đường kính lưỡi là đường kính 500 Đấy. và mình cũng đã thực hiện lắp đặt và hoàn thiện chuyển giao công nghệ hoàn thiện cho cơ sở sản xuất của Anh Quốc và tiếp theo là một con máy ép góc CNC mang thương hiệu ờ, Factor mọi hệ thống thì ờ, đều được ờ, điều khiển và lưu cái thông số ở trên ờ, màn hình ờ, ở đây và mình cũng đã thực hiện lắp đặt và hướng dẫn xong cho cơ sở sản xuất của anh Quốc rồi và tiếp theo là một con máy phay đầu đố thay rau nhanh mang thương hiệu Factor mình cũng đã thực hiện lắp đặt và căn chỉnh hoàn thiện một bộ dao sinh pha cho anh rồi và tiếp theo là một con máy đột dập nhập khẩu 13 dao và không thể thiếu là một con máy ném khí 300 lít để cung cấp toàn bộ hệ thống hơi cho tất cả dàn máy ở đây và mình cũng đã thực hiện cùng uh, kỹ thuật bên uh, cơ sở xưởng của uh, anh Quốc và đã thực hiện uh, làm hai bộ cửa mẫu một bộ cửa đi và một bộ uh, cửa sổ hoàn thiện cho cơ sở của anh Quốc và mình cũng đã thực hiện à, lắp đặt và chuyển giao hoàn thiện xong anh em có nhu cầu làm cửa nhôm thì ờ, đến với cơ sở sản xuất của anh Quốc ở Đinh Văn, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng còn anh em muốn ờ, sở hữu cho mình một dàn máy cắt nhôm như thế này thì anh em hãy đến với công ty Tư Việt Nam công ty ờ, Tư chúng tôi thì có hai cơ sở chính một là ở Hà Nội gần uh, bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở thứ hai là ở gần Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.